xin chào các bạn đã có rất nhiều lần ca lâm của chúng tôi, quốc tế ca lâm của chúng tôi đã có rất nhiều video để giới thiệu với các bạn về giáo dục của Đài Loan cũng như rất nhiều video hướng dẫn. À, nhưng gần đây thì chúng tôi gặp được rất nhiều thông tin các bạn học sinh hỏi về vấn đề chuẩn bị hồ sơ để có thể xin visa để học hệ đại học và thạc sĩ Ờ, tại Việt Nam và tại Việt Nam thì chúng ta có thể xin visa tại hai địa điểm các bạn có hộ khẩu từ Huế trở ra Bắc thì sẽ xin tại toàn tại văn phòng kinh tế văn hóa Đài Bắc tại Hà Nội à, số 1 đường Phạm Văn Bạch à, Hà Nội và tại à, Sài Gòn thì từ hộ khẩu từ Đà Nẵng trở vào Nam thì chúng ta sẽ xin visa tại Sài Gòn tại văn phòng kinh tế văn hóa Đài Bắc tại thành phố Hồ Chí Minh trên đường Nguyễn Tri Phương quận 10 thành phố Hồ Chí Minh và ngày hôm nay thì Quốc tế Cát Lâm của chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn rất là chi tiết về việc ừ, chuẩn bị một bộ hồ sơ để xin visa tại Đại sứ quán của Đài Loan nhé. Đầu tiên thì một ờ, hồ sơ không thể thiếu đó là hộ chiếu. Nhưng các bạn nên nhớ rằng hộ chiếu của chúng ta phải có còn hạn từ 6 tháng trở lên và chúng ta phải có hai ảnh 4 x 6 phông nền trắng và các bạn ờ, chú ý là ảnh của chúng ta không được trùng với cả ảnh của hộ chiếu ví dụ như là hộ chiếu của chúng ta đã làm từ cách đây một năm rồi và ảnh 4 x 6 là chính là ảnh chúng ta làm hộ chiếu thì à, đại sứ quán cũng sẽ từ chối và chúng ta yêu cầu chúng ta phải chụp lại ảnh nên là chúng ta nếu mà chúng ta xem kiểm tra ảnh của chúng ta và quá hạn 6 tháng rồi thì chúng ta cũng nên chụp lại Thứ hai là tờ khai xin visa. À, trong những clip trước thì chúng tôi cũng đã hướng dẫn rất chi tiết về việc à, khai một làm thế nào để khai form xin visa rồi và chúng tôi sẽ đính kèm thêm cái đường link để chúng ta có thể xem lại. Ngoài ra thì là chúng ta cần chuẩn bị giấy báo nhập học À, thời gian gần đây thì có rất nhiều bạn sinh viên đến Văn phòng Kinh tế Văn hóa Đài Bắc tại Hà Nội và Sài Gòn để xin visa à, sang Đài Loan để theo hệ học đại học và thạc sĩ. À, tuy nhiên thì vì số lượng sinh viên đăng ký khá đông nên có nhiều học sinh sẽ phải bị đẩy cái thời gian phỏng vấn sang à, cuối tầm khoảng giữa tháng 9 thậm chí có những bạn có sẽ bị đẩy sang cuối tháng 9 nên chúng ta cũng nếu những bạn nào mà đang chuẩn bị đi nộp visa mà sợ bị muộn thì chúng ta cũng nên chuẩn bị tinh thần sẵn đó là chúng ta xin viết email sang trường đại học mà chúng ta muốn học để xin nhà trường cho chúng ta cho phép chúng ta được ra gia hạn giấy nhập học ngoài ra thì chúng ta cần có bằng tốt nghiệp và bảng điểm bản dịch tùy theo yêu cầu nhập học của từng trường tại Đài Loan mà chúng ta sẽ phải à, xem xét xem chúng ta có phải xin xác nhận và hồ sơ bản dịch này tại văn phòng Đài Bắc hay không. À, còn về cơ bản khi mà xin visa thì chúng ta chỉ cần cái văn bản đấy được xác nhận qua cục lãnh sự ờ, hoặc lãnh sự quán của Việt Nam mình đã đủ điều kiện để có thể xin visa rồi. Tiếp theo là chúng ta cần phải có bằng tốt nghiệp và bằng điểm ấn gốc. Đây là hồ sơ nhất quyết là không thể thiếu được. Ngoài ra là kế hoạch học tập nếu chúng ta theo học các chương trình học bằng tiếng Anh thì chúng ta sẽ viết kế hoạch học tập bằng tiếng Anh và nếu mà chúng ta theo học ừ, những chương trình bằng tiếng Trung thì chúng ta sẽ viết kế hoạch học tập bằng tiếng Trung và lên chúng chúng ta nên nhớ là chúng ta cần phải uh, kết thúc cái kế hoạch tập này chúng ta cần phải ký tên uh, và chúng ta phải sử dụng uh, ký tên bằng tay ạ tiếp theo thì uh, chúng ta đi khám sức khỏe Ờ, về phần khám sức khỏe này thì đối với các văn phòng kinh tế văn hóa Đài Bắc có công bố các bệnh viện được chấp nhận ừ, ờ, theo danh sách khám sức được giấy ờ, khám sức khỏe của các bệnh viện được chấp nhận tại văn phòng Đài Bắc và tại hai nơi thì chúng ta tại Hà Nội thì chúng tôi có thể khuyến cáo các bạn có thể đến khám sức khỏe tại bệnh viện Hồng Ngọc hoặc bệnh viện Tràng An À, thì hai nơi khám này sẽ rất thuận lợi cho chúng ta khi chúng ta đi làm hồ sơ. Tại Sài Gòn thì chúng ta có thể tham khảo tại bệnh viện à, à thống nhất trong tại thành phố Hồ Chí Minh tức các bạn ở các bạn à, ở Đài Loan khi mà phải về Việt Nam để đổi visa thì chúng ta có thể à, khám tại các bệnh viện được chấp nhận ừ, khi chúng ta đi làm thẻ cư trú hoặc đổi visa tại à, Đài Loan theo danh sách của Bộ Ngoại giao Đài Loan công bố. Ngoài ra thì chúng ta cần chuẩn bị tiếp theo đó là sổ ngân hàng. Sổ ngân hàng của chúng ta thì tại Việt Nam thì Văn phòng Đài Bắc trên website thì có công bố là chúng ta có thể chuẩn bị số ngân hàng 3.500 đô trở lên nhưng mà chúng tôi cũng khuyến cáo nếu chúng ta có thể làm cái số tốt hơn thì sẽ có những thêm điểm cộng khi chúng ta phỏng vấn và cái số tiền chúng tôi kiến nghị là từ khoảng 100 triệu trở lên ạ. Bạn mà à, bởi vì chúng ta xin là visa định cư lên một à, hồ sơ không thể thiếu được đó là giấy xác nhận dân sự có nghĩa là xin xác nhận chúng ta không có tiền án tiền sự khi tại Việt Nam và đối với các bạn mà đang ở Đài Loan và bởi vì phải thay không không được đổi không được đổi hoặc là không kịp đổi visa tại Đài Loan thì chúng ta bắt buộc phải về Việt Nam nhưng đối với những bạn này thì, thì bởi vì chúng ta vừa về là chúng ta đi làm visa luôn rồi thì đối với giấy tờ xin xác nhận dân sự cũng có thể là không cần Um, thì ờ, còn một số hồ sơ mà thường thì văn phòng đại bác cũng yêu cầu chúng ta cần phải bổ sung khi chúng ta nộp hồ sơ hoặc khi phỏng vấn đó là đối với những các bạn học sinh mà đang học tại Đài Loan đối với đặc biệt đối với chương trình ngôn ngữ thì các bạn nên chuẩn bị sẵn cho mình cái giấy uh, xác nhận bảng điểm và giấy xác nhận xích lục cái thời gian lên lớp khi chúng ta học ở trung tâm ngôn ngữ tại Đài Loan và đối với những hồ sơ trên thì chúng ta chuẩn bị một bộ hồ sơ đầy đủ cùng với cả những hồ sơ photo thì chúng ta có thể đã hoàn chỉnh một bộ hồ sơ để có thể nộp xin hồ sơ xin visa tại Đài Loan rồi và chúc các bạn có những trải nghiệm thật thú vị và chúc các bạn thành công khi nhận được visa sang Đài Loan du học Quốc tế Cam Lâm của chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ cho các bạn về bất kỳ một thắc mắc gì và nếu các bạn cần hỗ trợ thì hãy gọi điện cho chúng tôi và chúng tôi luôn luôn có những cán bộ để có thể hỗ trợ các bạn kịp thời xin cảm ơn và hẹn gặp lại